xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Hằng Official Thì như các bạn đã biết là tình hình dịch uh, ờ, nCoV-19 đang diễn biến rất là phức tạp Ở Hà Nội thì mình đã thấy là tất cả các cửa hàng ở Hà Nội thì hiện nay đã được đóng cửa Và ra ngoài đường Hà Nội bây giờ thì rất là vắng luôn uhm, Sinh viên như bọn mình thì đa số là sẽ về quê để chống dịch còn ờ, một số bộ phận ở lại thì như, như kiểu đi làm như mình thì sẽ ở lại Hà Nội và ngày thứ bảy chủ nhật ở được nghỉ ở nhà thì mình chỉ ở trong nhà thôi và ở trong nhà thì mình có một suy nghĩ là hôm nay ăn gì lúc nào cũng suy nghĩ trong đầu là hôm nay mình sẽ ăn gì sẽ nấu món gì um, và hôm nay thì khi mà ở nhà thì mình đã chợt nghĩ ra một món để tối nay làm uh, bây giờ thì các bạn hãy cùng theo dõi video của mình để xem tối nay mình sẽ trổ tài món gì nhá và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nào let's go chị em ngủ bao tiền mới chị xả gừng ớt nữa xả gừng ngủ quá tiền mới đấy ạ à? gừng ờ, với xả đấy. à, xả với gì gừng Thôi 2.000 thôi Ok và mình vừa đi chợ về thì mình có mua một ít rau sống nhá Mình có mua một ít rau răm này, một ít rau ngổ này, một ít rau húng này Một nhánh gừng và một ít xả Ở đây thì mình có rau thì là hai mớ và một con cá Con cá này thì nãy mình cũng không rõ là nó bao nhiêu cân nữa nhưng mà có trông có vẻ khá là to Bây giờ thì mình sẽ đi chế biến nhé ok mình vừa cho một ít ờ, gừng này, một ít xả và một ít ớt băm vào trong cá của mình nhé Mình cho thêm một ít mì chính vào để ướp cho cá nó ngon hơn Thì mình sẽ ướp tầm 10 đến 15 phút để cho gia vị nó ngấm vào con cá của mình Tí nữa mình hấp bia sẽ được ngon hơn nhé Ok, À, ok, giờ mình sẽ đổ bia vào để hấp nhá à, Hấp bia thì mình sẽ dùng bia Hà Nội để hấp nhá à, Ok à, Khi mà hấp bia thì các bạn sẽ cho lửa nhỏ thôi nhá Đừng cho lửa to quá không thì sẽ bị cháy đấy À, ok, cá của mình thì đã hấp được 30 phút rồi nhá Các bạn có thể nhìn thấy là thịt của cá đã nứt ra rồi này Và mùi rất là thơm luôn à, Bây giờ thì mình sẽ cho thêm một ít rau vào nhá Để cho nó thơm ý Mình sẽ cho thêm một ít rau sống tê dại rau sống lên trên cá nhá để cho nó hơi nhìn rất là ngon luôn các bạn ạ mùi rất là thơm luôn kích thích kinh khủng giờ mình sẽ đậy vô vào nhé và mình sẽ đợi tầm 10 10 phút nữa rồi chúng ta sẽ thưởng thức món cá hấp viên này nhé à, ờ, ok và món cá của mình đã xong rồi nhá mùi rất là thơm luôn các bạn có thể nhìn thấy là thịt cá đã nở ra hết rồi nè Trông thịt cá rất là ngon à, Bữa cơm hôm nay của mình thì mình sẽ có cá ghém này Có cá hấp bia này Một ít nước chấm mình đã pha rồi nhá Và à, tai lợn nem ấy Rồi ok và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng mình thưởng thức món ăn hôm nay nhá Ok nha oh. Yo. Oh. để đấy cho em chắc video này của mình sẽ kết thúc ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và đừng quên là nhớ ấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.